Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube của mình nha Thì hôm nay mình sẽ ờ, chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật ờ, trồng gừng trong bao xi măng nha các bạn Thì ở đây mình ờ, đang đi quay cho các bạn xem về một cái mô hình trồng gừng trong bao xi măng của một hộ dân ở gần nhà mình ha Thì trồng gừng trong bao xi măng thì nó có cái lợi thế các bạn là chúng ta là không cần đất nhiều á mà chúng ta vẫn trồng được nha các bạn ha Thì ở đây mình quay cho các bạn xem nè thì gừng này thì cũng cực kỳ là dễ trồng các bạn thì nó vừa chịu được cái ờ, bóng râm cũng như là ánh sáng này nọ các bạn nói chung là điều kiện khí hậu là trồng dễ lắm bao ờ, xi măng chúng ta chỉ cần bao xi măng với ờ, phân chuồng thôi các bạn với giống là mình có thể trồng được rồi để mình quay sơ cho các bạn xem đây là những cái nhà của hộ dân này các bạn người ta chỉ có một cái sân trước thôi nhưng mà người ta vẫn trồng rừng để kinh doanh nha các bạn rồi thường thường thì mình ta trồng á ta sẽ trồng ở dưới ruộng các bạn à, trồng sẽ cạnh với dưới cây ớt á còn ở đây là cái mô hình là trồng gừng trong bao xi măng á đây mình à, mình dạy cho các bạn xem nè ở đây chỉ là rơm với à, phân bò các bạn phân chuồng mình đó các bạn đây là phân phân chuồng phân cỡ này thì có thể mình sử dụng con ure nữa các bạn nhưng mà số lượng nó rất là ít mình, đang quay cho các bạn xem là thì khúc này là trời nắng các bạn chỗ mình đứng là một cái bóng râm thì các bạn cũng thấy rồi đó thì ở đây chưa trồng lần này thì nó vừa chịu được cái ánh sáng bóng râm mà cũng như là ánh sáng của trời trời nắng các bạn là nó nó đều trồng được ha đó, mình mình thấy nó đều các bạn thì ờ, trước khi ờ, trồng cái này thì chúng ta cần ờ, mua ba cái bao xi măng nha các bạn hoặc chúng ta có thể kiếm được từ những cái chỗ mà người ta làm hồ á chúng ta sẽ lấy về ha thì chuẩn bị bao xi măng nè và các bạn có thể là chuẩn bị cho mình là cái phân chuồng các bạn có thể là mua phân bò mà quay mục á rồi chúng ta vô bao rồi à, sau đó thì à, chúng ta là mua giống các bạn ha một ký giống như vậy là khoảng à, là, là vô đường là khoảng là 20 bao nha các bạn thường thường là vậy đó thì cũng là từ là tầm 17 đến 20 à, bao trên một ký giống là gừng và các bạn nên là ờ, chọn là gừng ờ, trong già nha ha thì nó sẽ là ít bệnh hơn đây mình đang quay cho các bạn xem thì cái này thì mình ấy ờ, rơm lên các bạn để giữ được cái độ ẩm khi mà mình tưới nước thì nước nó sẽ không có đi và ít bệnh nữa mấy cây sau cây này thì nó bị cháy lá các bạn ta cần phải xịt thuốc ha rừng thì ờ, trồng chủ yếu là canh những ờ, cái gì mà gần tết các bạn thì ờ, bạn trồng thì bạn xuất bán ra thì giá nó sẽ cao hơn còn bình thường thì nó sẽ không có cao tại vì gần này ta chủ yếu người ta làm mất các bạn mất mứt gần á còn cũng như là làm các gia vị trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á thì chúng ta là chủ như chúng ta không có đất nhiều thì chúng ta có thể là mua ba xi măng về chúng ta trồng gần để tăng kinh tế nha các bạn biệt hàng chỉ ờ, việc là tưới nước với ờ, bón phân sơ sơ thôi và và xịt thuốc ờ, sâu thôi các bạn là nó được rồi không có gì khó các bạn quay cho bạn xem nè cần là phân chuồng thôi với với ba xi măng hoặc là chúng ta có thể là trồng được rồi đây mọi người nó mình quay cận cảnh cho các bạn xem ha cho các bạn sau này mà các bạn có trồng á, thì các bạn có thể làm được và tốt nhất là các bạn nên chọn là bao xi măng nha chứ đừng chọn những cái loại bao khác ha tại vì cái thời gian nó dài á, thì ờ, các bạn chọn bao khác thì nó sẽ ờ, bị mục các bạn bao xi măng thì nó không có mục chịu được cái nắng mưa các các bạn ha vậy cho các bạn xem này là rơm các bạn rơm ủ trên cái ờ, cây gừng các bạn cho nó giữ cái độ ẩm còn cái này là mình chưa có ủ rơm nè nó cũng ờ, nhảy nhánh các bạn gừng này nó nhảy nhánh ha nó đâm con cái nó nhảy nhánh gừng tốt nhất là các bạn chọn cái ờ, rừng trong già ha thì trên thị trường này rất rất là nhiều loại mình cũng đã chia sẻ cho các bạn trong những cái video lần trước là mình ờ, đi quay về cái đắp rừng trong một cái mô hình là trồng rừng nha các bạn còn cái này là mô hình là trồng rừng trong bao xi măng thì bạn nào mà dạng như là bao xi măng thôi chứ phân bò các bạn có thể liên hệ mấy người bao uh, mua bán phân bò thì các bạn mua về các bạn để lâu đâu khoảng lâu là hai tháng hay gì đó cho nó quay một xong đó rồi các bạn hãy vô ha thì nó sẽ tốt hơn chứ mà các bạn lấy phân bò đó mà các bạn vô liền đó, thì nó sẽ bị nóng thường thường đó, một bao phân bò bây giờ trên thị trường là giá từ 15 000 đến 20 000 một bao nha các bạn đó, thì một bao như vậy là mình có thể là vô được ờ, bốn bọc xi măng nhỏ này ha còn bốn ờ, bốn bọc đây giờ các bạn nhìn rất là tươi ha các bạn ha là do là tiếng nước đều các bạn còn cái này là mới vậy, ờ, chưa có nhãn máy cái này chưa nhãn máy và trồng theo hàng các bạn cái rừng là chúng ta có thể là trồng được là hai ờ, chục gốc rồi nói chung cũng tùy cho các bạn thôi còn bạn đi bự quá thì nó khoảng là tầm 16 tới 17 gốc thì bạn nào đang xem video của mình thì hãy ờ, like cho mình một like ha thì để của mình để mình có động lực để mình ra những cái ờ, video khác ha các bạn ha thì kênh của mình hiện tại là đang ờ, đi quay về các mô hình đó, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về cây trồng á thì bạn nào quan tâm hãy bấm nút đăng ký ha đây các bạn mình quay sơ cho các bạn xem cái mô hình này trồng trồng gần này thì cũng rất là đã mọi người mình thấy nó hay quá nên mình quay lại mình chia sẻ cho các bạn ở đây là trồng là hàng khách hàng luôn các bạn quay mình cố gắng mình quay chậm cho các bạn xem á đây các bạn để mình đi tới mình à, quay ha thì các bạn à, giờ xem kỹ đi thì chỉ có là uh, à, bao xi măng với uh, phân chuồng thôi với rơm thôi còn những cái loại thuốc á, gì mà để xịt cho rừng nó tốt á, thì mình sẽ dành một cái video sau đó thì mình tặng mình sẽ chia sẻ cho các bạn chứ mà mình tập chung á mình chia sẻ thì nó cũng không có hay á nhiều lúc các bạn xem video các bạn tua á, thì cũng không có nắm được hết mình sẽ dành riêng một cái video chuyên về à, cách à, xịt gừng. ví dụ như cái gừng này nó bị trái lá này xịt thuốc gì nè rồi à, xịt thuốc gì cho phân gì vô phân gì cho nó cây củ gừng nó bự các bạn thì có một cái bài riêng đó các bạn ở đây thì mình chỉ quay về cái mô hình đó sẵn mình chia sẻ trước cho các bạn thôi mình thấy cái lượng like trên kênh trên cái video này nhiều sẽ tiếp tục mình ra video ờ, liên tục các bạn ha còn mấy cái chậu này là mỗi chậu lại các bạn xem ha những rất là ok mình ha cái này là không cần là đất nhiều các bạn mình có tầng trước gì đó hai à, chỗ mấy hè gì đó thì các bạn thử là ờ, vô bọc như thế này nè rồi cái rồi các bạn trồng à không có gì là khó khăn các bạn ha nhưng mà tốt nhất là các bạn nên để là ánh sáng có bóng mát nhưng mà có ánh sáng nó, nó vào á như như thế này nè thì cây nó sẽ phát triển tốt các bạn chứ nắng quá nó cũng uh, ờ, trái lá vàng da hết các bạn ha ở mình quay thì mình video này mình sẽ cố gắng mình quay khoảng chút xíu nữa thì mình uh, sẽ dừng các bạn ha Đó, chủ yếu là quay cho các bạn xem người ta là trồng là hàng khách hàng rồi các bạn trồng đều ngay răng hết luôn với lại mình chưa cái đường đi á mọi người có đi tưới nước nó cũng dễ các bạn các bạn sẽ lè luôn các bạn ha này là có nó nhảy con này các bạn thì gừng con này các bạn có thể là vô những cái chạy giống á, mà người ta hay thâu mua gừng á, là người ta có bán cái giống ờ, gừng con nữa để cho các bạn trồng ờ, đó thì bạn vào những cái điểm đó, đó thì sau này bạn trồng rồi bạn ờ, bán lại cho cho người ta luôn à thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like ha rồi mình cũng xin được dừng video tại đây nha các bạn Mến chào